À, chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh bất động sản tiềm năng hôm nay à, Phước Sửu và Minh Hải sẽ review một cái lô đất rất là đẹp tại Tà Nùng cái vị trí cái lô đất là nhìn thẳng ra cái hồ Tà Nùng là một cái à, bình Hà Long thứ hai của à, Việt Nam rồi bây giờ mình à, sẽ cùng với anh Minh Hải sẽ à, review về cái à, lô đất này anh Minh Hải ha à, à, ở đây mình đang đứng trên cái à, khu đất mà góp thể nói là những sản phẩm hiếm hoi của khu Tà Đồng à, về thứ nhất là diện tích nó cũng không phải là quá lớn nó chỉ khoảng dao động từ à, 600 608 cho đến ờ, hơn ngàn mét vuông một lô thôi à. Và điểm đặc biệt là để kiếm một sản phẩm nhỏ ở à, đồng và có đất thổ cư ở khu vực này thì khá là khan hiếm à. À, Nên là những cái lô mà mình giới thiệu đến ờ, quý anh chị đầu tư thì nó có 200 mét thổ cư hiện hữu rồi đó. thứ hai nữa là cái view của nó phía sau là mình sẽ nhìn trực diện xuống hồ tà đồng à, và bên à, tay trái của mình nó nó sẽ là ngọn núi tà đồng cao 1980m ngọn núi cao nhất của khu vực Tây Nguyên à, hiện tại ở đây là mình đang có 9 lô à, đất ở đây à, và ngoài ra thì bên mình đang à, có một à, số lượng ờ, khoảng 50 ờ, sản phẩm à, phía bên này sẽ nhìn về thị trấn và dưới ờ, đây là quốc lộ 28 kết nối từ thành phố Gia Nghĩa đi Di Linh ở đây đi Di Linh thì hết khoảng 60 cây À, anh ơi với cái, những cái sản phẩm này thì khách hàng mua sở hữu với cái view đẹp này thì khách hàng sẽ làm những cái sản phẩm gì phù hợp à, tại khu vực này? À, tùy nhu cầu của mỗi anh chị các anh chị muốn kinh doanh thì có thể à, kinh doanh hôm tay dạng ờ, như là farm Tây, uh, ờ, home Tây dạng nghỉ dưỡng gắn liền với lại cái uh, uh, du lịch sinh thái ừ. uh, hoặc là anh chị làm một căn nhà vườn lâu lâu lên đây uh, nghỉ dưỡng uh, rồi trải nghiệm với không gian và cái thiên nhiên hùng vĩ của khu vực Tà Đồng này quá tuyệt vời phong ở đây thì à, ngoài à, những cái à, gọi là làm homestay thì ở đây còn có thể là trồng rất là nhiều loại nông sản mà có giá trị xuất khẩu cho toàn quốc mình luôn phải không giống như là như hôm qua em được trải nghiệm là những cái vườn mắc ca là bạc ngàn luôn và những cái vườn nông sản đồi cà phê gọi là xung quanh bờ hồ này rất là tuyệt vời và cho ra cái lượng trái rất là sai phải không anh à, ở khu vực này thì chủ yếu là cà phê, à, mắc và đặc biệt khu vực tỉnh Đắk Nông này trồng một cái loại được gọi là củ sâm đất đó là khoai lang Nhật người à. Nhật rất thích và họ đã qua đây họ đầu tư những cái farm những khu trang trại chuyên trồng khoai lang để xuất khẩu đi Nhật à vậy hả à, rất là nhiều nhiều nhiều hình thức và ngoài ra thì còn có tiêu nè à, sầu à, riêng sầu nè à, sầu riêng ở đắk nông này cũng rất chi là ngon rồi thì à, ngoài ra thì à, à, nói đến bảo lộc thì mới săn mây ừ. nhưng mà lên tà đùng thì em thấy con săn mây còn đẹp ngang ngửa với bảo lộc luôn ờ, à, thì, ở tà đùng này mình có thể mình gọi là cưỡi mây à. tại vì có những ờ, buổi sáng mây nó xuống nó phủ trắng xóa một vùng đất một vùng hồ tà đùng phải mất từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ thì ừ. mây mới có thể tan ra được à. À, cảm giác rất chi là chiêu à, ok quá tuyệt vời lên tà đùng thì có nhiều thứ lắm à, chưa nói là những cái món đặc sản của vùng cao tây nguyên của nhà dân tộc châu mạ giống như là à, cơm lam à, với gà gà rừng ha à, rồi à, rất là nhiều món ăn giống như là heo tộc ha à, rất là nhiều món ăn rất là ngon rất là dân dã và à, là một cái à, nơi là trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm phải không? À, mình à, có thể mình à, trải nghiệm à, du lịch về khám phá trải nghiệm à, thiên nhiên à, gắn liền với những hoạt động mà ở Việt Nam gần như là rất chi là đang cần ừ. như là khu camping cắm trại rồi à, chèo thuyền trên hồ rồi à, rất là nhiều hoạt động và bây giờ đây là mình đang nói cái liên kết vùng à, từ đây thì di chuyển qua những cái tỉnh lân cận nào thì à, có thể là dễ dàng và đi về Sài Gòn như thế nào thì anh Minh Hải có thể à, cho mọi người tí xíu từ đây thì à, ra thành phố Gia Nghĩa thì mất khoảng hơn 30 cây à. À, đó là trung tâm à, hành chính của tỉnh à, Đắk Nông ừ. à, còn nếu mà mọi người đi quốc lộ 28 đi Dê Linh thì à, có cách khoảng 60 km khoảng một ừ. à, hơn tiếng đồng hồ chạy xe ừ. à, nếu mà anh chị đi Đà, Đà Lạt thì có thể à, đi quốc lộ 28 rẽ lên à, DT 725 đi lên Đà Lạt thì cũng mất khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi ừ. à, từ Đà à, Đồng mà đi Bảo Lộc á, thành phố Bảo Lộc thì cũng khoảng 67 km à, anh chị sẽ mất khoảng một tiếng rưỡi À, quá tuyệt vời. Nó có ừ, nhiều hình thức di chuyển về Sài Gòn hay không? À, anh chị có thể đi uh, muốn khám phá uh, Bảo Lộc thì anh chị à, đi cung đường về à, Tà Đồng, Bảo Lộc, thành phố Hồ Chí Minh nó cũng mất khoảng à, từ 5 khoảng 5 tiếng đồng hồ di chuyển. À, nếu anh chị đi muốn khám phá Bình Phước, à, Bình Dương rồi mới về thành phố Hồ Chí Minh thì đi theo quốc lộ 28 ra quốc lộ 13, 14 à, đi xuyên qua Bình Phước và qua Bình Dương là sẽ về đến được Sài Gòn. Thì thời gian từ uh, Hồ Tà Đùng về đến thành phố Hồ Chí Minh là 280 cây thì anh chị đi có thể là khoảng 4, 5 tiếng đồng hồ à, anh, anh hãy nhận định như thế nào về cái tình hình đầu tư bất động sản tại Tà Đùng này sắp tới nó có một cái sự bùng nổ gì hay không và có những cái lý do gì để thuyết phục khách hàng mà có thể đầu tư vào nơi đây à, hiện nay thì à, à rất nhiều tập đoàn lớn như là Novaland, à, Sun Group à, rồi à, FLC À, đang đề nghị quy hoạch à, khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng dọc 3.500 ha. Ừ. Điểm nhấn à, thì gần đây thì có thông tin là sân Group đang à, đề nghị à, à, được phát triển khu núi Tà Đùng cao 1.950m, 80m ừ. à, để làm hệ thống cáp treo để trải nghiệm giống như à, một cái địa danh rất nổi tiếng ở Đà Nẵng ừ. là giống như là Bà Nà Hill. À, Khi nhắc đến à, à, Đà Nẵng thì sẽ nghĩ ngay đến Bà Nà Hill rồi à, nhắc đến Nha Trang thì sẽ nghĩ ngay đến uh, Vinpearl ừ. à, nhắc đến Phú Quốc thì sẽ ờ, nghĩ đến là à, Bắc Vin Bắc Vin Nam Sân ừ. thì à, hệ thống cáp treo của nếu mà sân mà phát triển hệ thống cáp treo ở Hà Đồng thì nó sẽ là một cái khu vực mà à, sẽ rất nhiều người muốn đến tham quan và trải nghiệm. Ừ, quá tuyệt vời, những cái thông tin cực kỳ bổ ích thì. À, à, cả nhà cần à, thông tin gọi là đầu tư à, về à, những cái tỉnh lẻ à, của xa trung tâm thì à, liên hệ với Phước Sửu hoặc Minh Hải à, anh em à, bên mình sẽ là có rất là nhiều cái quỹ đất tại Tà Đùng à, tại à, Lâm Đồng và tất cả tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh để cho quý khách hàng là lựa chọn và đầu tư thì à, quý anh chị cần à, nhận ký gửi hay là mua bán những cái sản phẩm mà ở Tạ Đùng à, thì liên hệ với Phước Sửu à, đội ngũ à, nhân viên kinh doanh bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình và đưa ra những cái sản phẩm thích hợp để cho anh chị đầu tư. Ừ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.